Thưa các bạn, à, với những chiếc xe sang thì thông thường chúng ta thường nghĩ nó sẽ phải lên tới khoảng 1 à, tỷ rưỡi, 2 tỷ, ờ, vân vân vân vân. Nhưng ờ, bây giờ tôi chỉ có khoảng 5 à, đến 700 triệu mà lại muốn mua một chiếc xe hạng sang. Chúng ta thường hay gọi với nhau là hạng sang nhé. Thì sẽ mua xe gì? Hoàn toàn có thể được. Nhưng tất nhiên đó là những chiếc xe cũ. Giới thiệu Ford EcoSport mới chỉ linh hoạt. Ford EcoSport mới, chuyên gia đường phố của bạn. À, ngay phía bên cạnh tôi bây giờ đây là mẫu C200 đời 2010 giá tròn chỉnh 500 triệu chưa bớt và phía bên phải Toyota Camry xuất Mỹ cũng 2010 hơn 700 triệu hai mẫu xe này có một cái đặc điểm chung Mặc dù từ năm 2010 nhưng mẫu xe này Odo mới có 7 à, vạn thôi Mẫu xe này chỉ có hai vạn, Camry là hai vạn à, Để mình nói lý do nhé Thông thường chúng ta đi mua một cái mặt hàng gì đó Chúng ta thường sẽ có một cái thói quen là phải săn Săn được những chiếc xe mà sử dụng ít chẳng hạn Biết được nguồn gốc của chủ Quan trọng chúng ta phải biết nguồn gốc Thì đời sâu một tí cũng không có vấn đề gì Quan trọng chúng ta phải biết chúng ta làm cái gì và chúng ta mua ở đâu đúng không ạ Thế thì chiếc xe này Thường thì chỉ chở bụi thôi Bởi vì nó cái thời gian nó nằm ở dưới hầm Royal thì đã quá nhiều Tôi sẽ chỉ cho các bạn xem Biển 4 số đời 2010 Odo 7 vạn Rất ít đi Xin phép để đến đây ạ Còn chiếc xe này sẽ là không có biển Rất đơn giản nguồn gốc xuất xứ của nó từ đâu nó là xe dẫn đoàn Mà xe dẫn đoàn thì thường chỉ thường sử dụng khi mà chúng ta có đoàn đến Chính vì vậy đồng hồ nó mới có hai vạn mà thôi Giá cũng khá là yêu thương à, Thông thường khi mà xem một chiếc xe cũ đầu tiên Nếu chúng ta muốn tiết uh, ờ, thực hiện tiếp theo những các bước khác Chúng ta sẽ phải nhìn tổng thể Xem form xe nó còn đẹp không Thông thường những chiếc xe mà đã phải đồng sơn lại nhiều thì nhìn nó dễ lắm Nhìn nó cũng phát hiện ra ngay một hai lần không sao nhưng mà đồng sơn nhiều lần lại nó sẽ cứ bả bả bả bả dần có khi nó bong cả mảng ấy thì kể cả hai mẫu xe này thì mình thấy đang đang còn đẹp quan trọng ấy nó cái form xe nó còn cứng lắm xe Đức và một chiếc xe cũng được là phong thánh tại Việt Nam Toyota Camry ngày xưa chúng ta hay nói với câu là nhất mẹp nhì bi tam rỉ tứ nít thì bây giờ thị trường nó đã uh, có quá nhiều cái dòng xe mới rồi Bây giờ các bạn sẽ xem chiếc xe 500 triệu này Mac C200 Đời 2010 Xem nó có đẹp không ạ Nó vẫn đẹp Chủ đã lắp thêm cam lùi rồi Cái lý do mà cái xe mà đầu ô đô nó thấp Rất đơn giản thôi Bởi vì nó ít đi mà cái lý do người ta ít đi bởi vì người ta cũng quá nhiều xe xin thưa với các bạn tôi gặp rất nhiều anh chủ rồi xe dùng không hết đây à, các bạn sẽ xem này đấy. các cái mép này viền đấy. nỉ này những cái nỉ này nếu mà bẩn nhá rất khó rất khó mà vệ sinh sạch đấy. tấm nỉ nhựa còn rất đẹp 500 triệu cốp lốp dự phòng còn nguyên và vâng, anh mở nội thất nội thất chiếc xe này Xin thưa các bạn, đây không phải là chương trình so sánh nhé Mà mình sẽ nói cho một cái khoảng giá mà chúng ta muốn uh, Tùy theo nhu cầu thôi Bạn có thể cùng cái tiền như thế này 500 triệu bạn mua một cái chiếc Grand i10 Nhưng mà 500 triệu thì bạn cũng có thể mua một chiếc xe Mercedes lăn bánh thì nó chỉ thêm 10 triệu thôi Mà nếu như bạn đến mà chốt khéo Thì có khi lại còn không mất 10 triệu Đấy nha, tôi sẽ để lại cho bạn này Máy rất tròn Thường thì những chiếc xe sử dụng nhiều thì uh, cần số nó sẽ bóng nhẫy, uh, cần số bóng nhẫy, vô lăng bóng nhẫy rồi những các cái đường ra ngồi nhiều đần nhất là bên ghế lái cái phần này này. Đó. Rồi nhựa nhưng mà thực sự là ờ, xe này đang còn quá mới. Thật là may mắn. Nói chung nghề làm xe mà nếu mà anh muốn làm được uy tín, tôi muốn làm được uy tín thì chúng ta phải săn được những cái nguồn hàng tốt, uh, đô nó thấp thì hàng nó ra đi cực nhanh mà muốn khách hàng đến khách hàng quay lại thì phải uh, uh, hàng lại phải ngon có bảo hành phải uy tín nói chung bây giờ cái thời làm ăn mà uh, theo cái kiểu như nói không đúng nói sai sự thật quá nhiều thì sẽ khó mà bền được thưa các bạn chỉ được một lần thôi đấy đây là form uh, của xe hạng C nhưng nếu như uh, xe Mercedes này nó vào đời khoảng 2012 gì đó, đầu 2013, cuối 2012 gì đấy nó cũng phải tầm trên 700. Thì trên 700 đó chúng ta có, cũng có một cái lựa chọn là phân khúc xe hạng D là chính là Camry xuất Mỹ và nhập về Việt Nam, SE 2 ghi rưỡi, co 2 ghi rưỡi. Không có sinh an à, bên à, gương cái lý do mà thường những chiếc xe xuất Mỹ ấy thì những chiếc gương như thế này ấy không cần sinh an thậm chí còn chả cần gập điện bởi vì là ở bên Mỹ thì đường nó rộng thanh thang cái thói quen và cái hành vi sử dụng của người dùng nó cũng khác nhà tôi rộng thì đường tôi cũng rộng thì cần gì phải gặp gương uh, mất thời gian không có biển số nhá SE nhá uh, uh, tôi giật cái cốp lên đấy form hạng D thì uh, form xe hạng D thì các bạn sẽ thấy cái cốp này rộng miên man luôn để 4 5 bộ gốc thoải mái. À, đối với những chiếc à, đối với những chiếc xe Camry thì các bạn sẽ thấy cái cốp rất rộng nhưng đối với một chiếc xe cùng phân khúc như vậy tôi lấy ví dụ là con Mac E đi hoặc là chiếc uh, ờ, 5 series thì các bạn sẽ thấy cái diện tích cốp nó bé lại nó bé lại nó hẹp về cái bề ngang bởi vì cái phần mà chứa cái hộc bánh cũng như uh, cái hệ thống treo nó bị to lên rất nhiều chính vì vậy khi mà mình đi qua những cái đường nó như thế này hoặc bay lên hạ hạ cánh xuống thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng dập tắt dao động cũng như độ êm cũng như độ cứng vững cũng như cái hướng nó ổn định chắc chắn là những chiếc xe Đức rồi nhưng nếu mà rộng rãi thoáng mát nhiều không gian đồ thay thế dễ rồi uh, chi phí sử dụng ít rồi vân vân vân vân rất nhiều yếu tố thì lại là xe Nhật đặc biệt là Camry chẳng hạn mỗi chiếc xe nó không bao giờ chiến thắng tuyệt đối cả thưa bạn Tôi lấy ví dụ thêm một cái ví dụ nữa nhé ừ, Các bạn hãy nhìn xuống chiếc bánh này Đấy Phần bánh thì uh, La răng cũng 17 Nhưng mặt lốp nó chỉ có 25 thôi Nhưng mà trên cái Mercedes này Form xe bé hơn Bé hơn một size nếu mà theo cái ngôn ngữ thiết kế Phân biệt xe bây giờ mọi thứ cũng chỉ là tương đối thôi nhá Đấy Thì các bạn thấy là cũng vành 17 nhưng lốp đó lại là 225 Pilot Sport 3 lốp Michelin đây lốp 225 đấy ạ đấy. cho nên khi mà tôi hay nói với các bạn à, hay nói với anh em rằng là nhiều khi mà đi chiếc xe của Đức ấy, đặc biệt dòng BIM, dòng Merc hoặc dòng Porsche ấy, thì chúng ta đi trên đường chúng ta nghe tiếng chúng ta có thể phát hiện ồ đấy là xe Đức nhưng mà thực sự xe Nhật thì nó sẽ là khó hơn bởi vì nó là xe Nhật. Đó là xe Nhật. Đây một chiếc xe Camry Odo mới có hai vạn thôi À đây hai vạn sáu thưa bạn hai vạn sáu nhá Odo chuẩn này ờ, Và <laughs> bản SE nhập về dẫn đoàn thì có lẽ là cũng không cần ghế da cũng không quá nhiều gỗ thì các bạn sẽ thấy rất là uh, tiêu chuẩn uh, cruise control có uh, đàm rảnh tay bluetooth có những cái này ví dụ như là kết nối Bluetooth, đàm thoại rảnh tay này rồi cruise control nó là những cái điểm vô cùng nổi bật trên những chiếc xe cách đây khoảng 9 đến 10 năm xin thưa với bạn. Mình làm nghề này khoảng ờ, từ năm 2005 rồi thì mình sẽ biết được ờ, Ờ, mình có nắm được các cái tinh thần của các cái ờ, từng cái điểm marketing nào là cruise control nào là đàm thoại rảnh tay rồi là điều hòa hai vùng độc lập rồi auto rồi năm vùng độc lập 10 vùng độc lập nhưng bây giờ nó là gì hỗ trợ lái như thế nào phanh tự động ra làm sao rồi vân vân vân vân nhưng ngày xưa những cái công nghệ như bluetooth rồi gì gì đấy nó oách lắm đấy nỉ mới nói chung là mỗi lần cứ lấy ra dẫn đoàn thì đây ví dụ như ngồi trước xe form hạng D thì bạn sẽ rộng hơn này mà tiêu chuẩn nhập Mỹ thì nó cũng khác nhé Xuất Mỹ là nó cũng khác đấy Những chiếc xe xuất vào thị trường Mỹ Đưa vào thị trường Mỹ thì đương nhiên rồi phải theo tiêu chuẩn của Mỹ chứ không là Các President thôi cho lên đường ngay Đấy, gương là cũng không gập điện đâu, không có nút gập điện luôn Chỉnh mặt gương là điện Nhưng mà ờ, không gập điện lý do là tôi vào Mỹ tôi không cần những cái đấy Tăng chi phí lên hàng ghế sau rồi hàng ghế sau thì uh, rộng đối với Camry là hàng ghế sau ngồi oách luôn rồi dạ, thông đây là một chiếc xe uh, form hạng D thì nó cũng rộng rãi trang bị rất cơ bản ở sau bởi vì là thực ra xe dẫn đoàn thì chỉ ngồi hàng ghế trước à, với mẫu xe này thì về nói chung bỏ loanh quanh thêm một bộ da rồi trang bị thêm ít đồ thậm chí thêm màn hình nữa thì cũng không hết bao nhiêu thêm mấy chục triệu nó xe oách ngay thực sự là vậy ốp gỗ có thay da mới da xịn có uh, lắp thêm màn hình có bây giờ rất nhiều thứ thay nguyên cái bảng ở trên audio bằng cái màn hình Android uh, bây giờ là cũng oách luôn nhá mình mua là mua được gì mua được cái không gian mua được cái chất lượng là xe uh, uh, xuất Mỹ đấy bộ đàm còn đây cái dây đàm nó còn gắn ở dưới kia dây đàm còn gắn ở dưới kia đấy đấy xa xa đấy ở dưới <laughs> chân đấy bằng chứng luôn à cắt gì thì cắt lại cửa sổ nóc lại không cắt nữa. Vâng, đèn thì đèn cả. Rồi, ok đúp cuối này em giữ đấy nhá anh đi ra luôn này và thưa các bạn tùy theo nhu cầu của các bạn các bạn sẽ lại luôn này. và thưa các bạn ờ, đấy là tùy theo nhu cầu của các bạn các bạn muốn có xe mới nhưng ở phân khúc thấp hơn gì gì đó về thương hiệu thì bình dân thì với một cái mức như vậy chúng ta hoàn toàn có rất nhiều cái sự lựa chọn Vios City uh, ờ, Cerato, Mazda 3 rồi vân vân nhưng mà nếu mà muốn thương hiệu đẳng cấp hơn 500 triệu có con này uh, Mercedes 200 nhưng mà tất nhiên rồi nó phải đời cũ hơn 700 triệu là Camry Đấy, tôi đi Camry tôi khoe rằng tôi đi mẹ tôi chưa nói ra đời thì dù sao tôi vẫn là uh, sở hữu xe hạng sang đúng không ạ thì cái đấy là tùy theo nhu cầu của các bạn thôi tùy theo nhu cầu tùy theo đấy tuy nhiên đối với việc xe cũ thì chúng tôi đã có rất nhiều cái video cùng với cả anh Kiên Civic chia sẻ về uh, các kinh nghiệm đi mua rồi vân vân thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng tất cả những cái kỹ năng đấy để mua ở bất kỳ nơi nào và quan trọng nhất xin thưa các bạn vẫn là nguồn hàng nguồn xe nó phải tốt biết được chủ càng tốt cái thứ hai là chính sách bán hàng chính sách à, bảo hành chính sách về dịch vụ chính sách về hậu mãi của chính những nơi bạn tìm đến mua vâng